từ ngày anh nghe thấy tin dịch bệnh lây lan quá nhanh từ vũ hán đã lan rộng ra đến khắp mọi nơi mọi người ai ai cũng lo ra tiệm mua ngay khẩu trang về đeo luôn vẫn chẳng an tâm mua thêm nước rửa tay thông tin mà anh vừa coi trên báo mới con số người chết đã tăng lên tới số hàng ngàn và báo chí vẫn còn cập nhật hàng giờ số người thương vong em biết không cách đây chỉ có mấy năm sạt đã quá cam go nhưng sẽ xử lý hết thôi em cũng chớ qua lò giờ em hãy nhớ rằng một người một lòng đang cùng chung tay chống lại chúa thực phẩm phải chín yên tâm các nhà dùng phải dùng đủ nước thêm cam quá tuyệt vời nào cùng chung tay đẩy lùi bay Korona, korona, korona, ha. Korona, korona, korona, ha. Korona, korona, korona, ha. Yeah, yeah. Sezen Melusa.